đây là con mực con mực cót á con mực dùng cót nó có nhiều màu màu sắc ngẫu nhiên á nhiều màu Ủa lên bốn vòng á con đưa coi rồi nó trụ cót rồi gãy luôn hay gì rồi Ủa, háo ra khác thôi rồi xài bằng cót ha lấy con màu xanh ra cho con rồi đó con ok đó đây chúng ta vặn lên bốn vòng ha rồi không xong rồi nói gì vậy Thằng con khác đi trời. Thử con khác đi đây con này là con mực nè con mực dùng cốt nó có nhiều màu sắc màu hồng màu xanh màu vàng xanh nước biển ha đây cái hình ảnh nó như thế này nhá dặn có lên bốn vòng dặn có lên bốn vòng cái này được buông ra nó chạy buông ra nó bò à, nó bò mực nó bò làm chị các bạn mực nó bò ha sao này dễ thương lựu đạn ấy dụ dao qua đây kìa cái đậu xanh Nhà nó bò đây con, con nhận lại dùm cha coi đây nó bò đây à nó nhìn dễ thương khá, khá dễ thương chị bạn ha khá là dễ thương rồi nó có rất là nhiều màu sắc ha màu hồng màu xanh lá cây um, màu vàng màu vàng xanh nước biển nó nhiều màu